lời chào chân kính nhất a di đà phật kính thưa quý phật tử thân mến dòng thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua hết xuân sang hạ rồi thu tạ giờ đến mùa đông khí trời hơi se lạnh thế nhưng quý phật tử đã ý thức giác ngộ sinh tử là việc lớn cơn vô thường mau chóng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 cái thân này là do tứ đại duyên sinh giả hợp đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp mà hình thành nó cũng không có thật nó không có bền chắc thấy đó rồi mất đó nhưng có một thứ nó không bao giờ bị tiêu hoại nó không bị năm nhà cướp đoạt mà cái loại này nó bền vững nó đi theo ta cái đó là gì vậy Thưa quý vị, một thời Đức Thế Tôn của chúng ta ở nơi thành xá về Vườn của ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà Buổi vào cuối đêm Có một vị thiên tử xuất hiện Và đến bạch với Đức Phật rằng Cái gì lửa không thiêu Vật gì gió không thổi và cái gì mà không bị nước trôi cũng không bị vua ác cướp đoạt hay là giặc cướp lấy đi đối với một người nam một người nữ nào làm thế nào để có thể gìn giữ trân bảo của mình mà không bị mất mát nương nơi đây đức phật mới chỉ dạy chỉ có phước thì lửa không có thể nào thiêu được chỉ có phước gió không có thể nào cuốn thổi đi và chỉ có phước thì không có nước nào cũng trôi được cũng như chỉ có phước thì không có vua ác và giặc cướp nào có thể cướp đoạt được và người nam người nữ nào biết tạo phước thì nương vào cái phước đó là một thứ phước lạc trân bảo hù thắng và kho báu của phước lạc này không thể nào mất mát đi bởi một ai đó có thể cướp đoạt, tước lấy. Nương nơi đây Đức Phật khuyên chúng ta hãy nỗ lực tu phước, tạo phước vì tu phước tạo phước, cái phước đó là cái mà không bao giờ bị tiêu hoại. Còn tài sản ở thế gian thì tiêu hoại bởi năm nhà, nhưng phước không ai có thể cướp đoạt mất đi được. Vì vậy hôm nay con xin trích dẫn lời Phật dạy ở trong kinh Tạp A Hàm bài kinh số 1291 để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử đây qua đề tài Cái gì không thể mất Cái gì không thể mất Trên thế gian này cái gì nó cũng vô thường hết Cái gì nó cũng biến dịch, nó đổi thay Có đó rồi mất đó Thậm chí thân xác của chúng ta thấy đó rồi mất đó nhưng cái gì không thể mất vậy quý vị chỉ có cái phước biết tạo phước cái phước đó không ai cướp đoạt của chúng ta và cũng không ai lấy đi được ta tạo phước cái kho cái kho báo mà phước lạc này không ai có thể cướp đoạt lấy của chúng ta quý vị hãy tu phước tạo phước nhưng trước tiên xin hỏi quý vị phước là gì phước là gì vậy thưa quý phật tử có nhiều người đặt câu hỏi này và con xin nêu lên vài lý do người ta nói người nào có phước đó là người đó có cái phước tướng đẹp đẽ người ta nói người này có phước quá mặt mày đẹp đẽ dễ nhìn dễ coi người này có phước quá phải không quý vị rồi có tiền có bạc làm ăn phát đạt giàu sang vinh quang phú quý người ta nói với những người đó có phước quá à. nhà này mà có con hiếu thảo trên thuận dưới hòa ta nói nhà đó có phước quá à. rồi cái người mà sống mà thân thể khỏe mạnh ít bệnh tật ta nói cái bà đó có phước ghê già tám mươi mấy tuổi chín chục tuổi rồi mà còn khỏe mạnh vậy có phước hết sức luôn đối với họ phước đó là gì là sức khỏe nè là tuổi thọ nè là ăn ngon nè là mặt đẹp nè lại có tiền có bạc nè là có con cháu đầy đàn nè có à, sự trên hòa dưới thuận hạnh phúc gia đình nói chung những cái gì mà đem lại niềm vui hạnh phúc cho con người thì họ nói đó là có phước phải không quý vị nhưng cái phước đó chỉ là cái phước hữu lậu tại sao con nói đây là phước hữu lậu đức phật dạy chúng ta phước hữu lậu là người tạo cái phước đó cái phước đó nó còn bị giới hạn trong dòng tương đối nghĩa là còn sinh tử luân hồi hưởng hết phước rồi vẫn bị xa đọa hoặc là có phước đó rồi nếu không biết tu tạo phước nữa rồi hết phước hưởng hết thì hết phước mà hết phước thì quả nó đến cho nên cái phước này gọi là phước hữu lậu nó có giới hạn còn cái thứ hai là cái phước vô lậu phước vô lậu là người tạo phước đó tâm không phân biệt chấp trước tạo những cái phước báo này mà chỉ hướng đến một mục đích duy nhất là viên mãn Phật đạo cứu độ chúng sanh phát tâm chân thật mà tu tạo những công đức phước lành và không cầu phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau mà chỉ hướng đến con đường giải thoát thành Phật thì cái đó nó sẽ gọi là cái phước vô lậu cái phước này giúp cho chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi đau khổ của ba cõi sáu đường ta gọi là phước vô lậu vô lậu có nghĩa là không còn lọt rớt còn hữu lậu là còn lọt còn rớt còn giới hạn vậy thì khi định nghĩa phước là gì thì hầu như chúng ta nói phước là những điều những điều an vui hạnh phúc ở giữa cõi đời này ta gọi là phước Xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện Ngày xưa Thiền Sư Nhất Hu Lúc bấy giờ có một gia đình nọ Gia chủ mới thỉnh cầu chư Tăng Đến nơi tư gia để thiết trai cúng dường Tạo phước Lúc bấy giờ Thiền Sư Nhất Hu Mặc cái áo hậu của mình á Mà cái áo nó cũ mềm mà Đi đến nơi nhà của gia chủ cái gia đình này là một gia đình giàu có đại gia mà thỉnh chưa tăng đến nơi rồi thì họ đứng ở ngoài á họ mới chặn lại thấy người nào ăn mặc sền soàn rách rưới họ không cho vô thiền sư nhất hưu mặc cái áo mặc cái áo hậu mà nó hơi cũ hơi rách giá lại bước vào thì cái gia nhân của gia đình đó họ chặn lại họ nói hòa thượng xin mời hòa thượng đi nơi khác không ờ, không quan nghênh không tiếp đón hòa thượng vì hòa thượng ăn mặc dày không thể nào vào trong đó được thiền sư nhất hưu trở về chùa lấy cái áo hậu tay thiệt rộng đẹp đẽ mặc vào đi đến nơi thì họ ra quan nghênh chào đón mời vào bên trong đến khi họ tắt bạch để cúng dường trai tăng thì sau khi cúng dường tắt bạch xong thì chư tăng mới thọ trai cung thỉnh chư tăng tăng thọ trai mọi người đều ngồi vào bàn ai nấy đều từ từ thọ trai trong chánh niệm riêng về thiền sư nhất hu thì ngài không ăn mà bao nhiêu thức ăn ngài bỏ vào trong tay áo hết gia chủ họ thấy vậy lạ quá họ mới bước đến họ nói bạch hòa thượng nếu hòa thượng muốn đem thức ăn về cho đồ chúng ở tại chùa mình sau buổi thọ trai này thì gia đình chúng con sẽ xớt phần đồ ăn cúng dường riêng để cho ngài đem về cho đệ tử nhưng mà bây giờ ngài cứ dùng đi thì sư nhất hưu nói ta không dám dùng hỏi tại sao hôm nay thỉnh ngài đến đây để thọ trai mà ngài nói ngài không dám dùng ngài nói tại vì bữa nay gia chủ đâu có cúng cho chư tăng mà cúng cho cái áo ngài nói vậy đó ngài nói gia chủ đây phát tâm cúng dường nhưng mà không phải cúng cho chư tăng mà cúng cho cái áo điển hình là hồi sáng khi ta đến lúc mà ta đến ta mặc cái áo cũ thì không cho vô mặc cái áo mới thì mới cho vào thì cúng cái áo chứ đâu phải cúng chư tăng đâu gia chủ họ mới hỏi ra mới biết là gia nhân ở trong nhà đó chặn lại không cho vào họ mới thành tâm họ sám hối nương nơi đây thiền sư nhất hương mới khai thị khi chúng ta muốn tu phước á, thì đừng chấp tướng phần đông chúng ta hay chấp vào tướng cho nên việc tu phước của mình bị giới hạn vì cái phước báo nó tỷ lệ thuận với cái tâm lượng của con người nếu như cái tâm lượng của chúng ta đó nó rộng lớn thì cái phước nó lớn mà cái tâm lượng nhỏ hẹp thì cái phước nó nhỏ lắm quý vị ơi muốn cho tu tạo cái phước nào mà cái phước đó nó rộng lớn phước báo nó rộng thì quý phật tử phải mở trải cái tâm của mình ra như vậy thì quý vị nghĩ coi có những người sống giữa cuộc đời này mình nhìn họ cái mình nói cái người này vô phước quá à. dựa vào đâu mà mình đánh giá người đó vô phước mình nghĩ rằng người này ăn mặc giản dị như vậy hoặc là ăn mặc quần áo cũ kỹ như vậy rách rưới như vậy mình nói người ta vô phước chưa chắc à nha phải không quý vị cũng chưa chắc à còn đừng nói cái người ăn mặc sang trọng đẹp đẽ mà chúng ta nói họ có phước cũng chưa hẳn nữa nha quý vị bởi vì trên cuộc đời này có người giàu mà không có sang ngược lại có những người sang mà chẳng có giàu tại sao con nói giàu mà chẳng có sang giàu là có tiền có bạc mà cái tướng họ bèo dữ lắm nhìn vô cái tướng cái tướng của họ cù lần lắm quý vị ơi rồi cái ta nói sao cái tướng này nghèo quá à? nhưng mà thật ra người ta có tiền có bạc làm sao mình biết được nhìn cái tướng họ cái mình nói người này giàu nhưng mà không có sang bởi vì mình nhìn bề ngoài của họ mình thấy họ không có sang trọng chút xíu nào nhưng mà ngược lại chúng ta thấy một người ăn mặc rất là sang trọng tướng tá rất là bảnh bao nhưng mà trong túi móc bọc không có một đồng xu Người này gọi là sang mà chẳng có giàu Nhưng cũng có những người vừa giàu vừa sang Nhưng mà giàu sang chưa hẳn là có phước nghe quý vị Họ chỉ có được cái phước đó là phước có tiền, có bạc, giàu sang thôi Nhưng chưa hẳn là họ trọn vẹn phước báo để sống một đời sống hạnh phúc an vui Nếu có tiền, có bạc mà trong gia đình vợ chồng con cái lục đục gây gỗ hoài có phước không quý vị? không cho nên ở trên phương diện này đức phật dạy chúng ta cái gì mà lửa không thể thiêu cái gì mà gió không thể không thể thổi bay đi cái gì mà nước nó không thể cuốn trôi và cái gì mà không bị giặc cướp cướp đoạt cũng không bị vua quan tước lấy cái gì vậy cái đó là phước đó quý vị ơi hãy tạo phước cái này không bao giờ mất đây là một loại tài sản không bao giờ tiêu hoại cái phước báo kho tàng phước báo này chúng ta mang theo trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ nhưng hôm nay vì quý phật tử đây là những người tu tập theo pháp môn tịnh độ niệm phật a di đà cho nên con xin trích dẫn lời phật dạy trong kinh quán vô lượng họ về ba thứ phước nghiệp của người tu tịnh độ nếu quý vị muốn tu phước tạo phước để tạo cho mình có được một cái kho báu vô tận thì quý vị nên nương vào ba loại phước nghiệp này để tu tập làm hành trang tư lương trở về tây phương cực lạc cái đó ta gọi là tịnh nghiệp tam phước đó quý vị ba thứ phước nghiệp đó là gì thứ nhất thế phước thứ hai giới phước thứ ba hành phước thế nào gọi là thế phước đây là loại phước nghiệp thuộc về thế gian tục đế nếu muốn tu phước thuộc về phương diện thế gian thì quý vị làm những việc như sau có bốn việc mà ta cần phải thực hiện thứ nhất hiếu dưỡng cha mẹ thứ hai phụng thờ sư trưởng thứ ba từ tâm bất sát thứ tư tu thập thiện nghiệp ai làm được bốn việc đó xem như chúng ta tu tạo được cái phước thế gian hưởng cái phước của cõi người cõi trời cho nên bốn bốn loại này còn được gọi là phước nhân thiên đối với vị nếu chúng ta muốn hưởng được cái phước ở cõi người hưởng được cái phước của cõi trời thì quý vị nên thực hành thế phước này qua bốn việc như sau hiếu dưỡng cha mẹ phụng thờ sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp với vấn đề đầu tiên tu phước hiếu dưỡng cha mẹ xin thưa quý vị chúng ta sanh ra ở giữa cuộc đời này có mặt nơi đây là do ai sinh ra ta ai cho ta vóc hình này vậy quý vị chắc chắn ai cũng biết rõ cha mẹ là người sinh ra ta là người cho ta vay mượn vóc hình này mẹ đã chín tháng cưu mang ba năm bốn mớm và suốt cả cuộc đời tận tụy hy sinh nuôi con khôn lớn trưởng thành cha thì dầm mưa giải nắng đổi mồ hôi sôi nước mắt để đánh đổi cho con có được một cuộc sống đầy đủ cấp sách đến trường vui cùng chúng bạn và trên thế gian này có hai người mà chúng ta khó có thể đền trả ân đức được trong tăng chi bộ kinh đức phật dạy hai người ta có thể khó có thể trả ơn đó là ai vậy mẹ và cha nếu như một bên vai cổng cha một bên vai cổng mẹ đi dắt vòng hòn núi tu di cha mẹ đại tiểu trên thân của mình hoặc là tán xương của chúng ta ra lóc thịt của ta để làm vị đề hồ dân cúng cho cha mẹ đức phật bảo rằng làm như vậy cũng chưa đền trả được ân đức của mẹ và cha vậy thì nói đến vấn đề hiếu dưỡng cha mẹ chỉ là cái hiếu của thế gian thôi quý vị ơi thử hỏi mình đã làm được chưa quý vị trong cuộc sống đời thường tất cả chúng ta ai cũng có cha có mẹ những ai còn cha còn mẹ tự hỏi lại lòng mình coi mình có làm tròn bổn phận đối với cha mẹ hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ nhất là cha mẹ của chúng ta trong lúc tuổi già xế bóng trong lúc này chúng ta càng phải có cái tâm hiếu bày tỏ cái tâm cung kính và luôn nhớ nghĩ đến cha mẹ luôn thương yêu luôn kính trọng cha mẹ và làm những cái việc hiếu dưỡng cha mẹ chính là niềm vui niềm hạnh phúc vô vàng của người con chứ không phải chỉ gọi là bổn phận những ai còn cha còn mẹ quý vị nên nhớ nhà của quý vị có hai vị phật đó ai là phật vậy cha già là phật thích ca mẹ già tựa thể phật bà quan âm đó quý vị nếu quý vị muốn tu phước cái phước này lớn lắm Phước này ngang bằng với phước cúng dường cho một vị Phật ở đời Hãy hết lòng hiếu dưỡng cha và mẹ Đức Phật bảo rằng vào thời không có Phật Ai hết lòng phụng dưỡng cha mẹ mình Cái phước đó ngang bằng với cái phước cúng dường cho một vị Phật ở đời Vậy thì chúng ta hãy thực hiện việc tu phước Và hãy tận hưởng nguồn hạnh phúc thật sự của người con khi còn cha còn mẹ vì còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ giống như đờm đứt dây vậy đó quý vị nhưng đờm đứt dây ta vẫn còn đôi tay để nói lại một khi cha mẹ mất rồi ta mãi mãi mồ côi đừng xem cha mẹ già giống như một cái gánh nặng rồi còn hốt lên câu nói xong chết đâu chết phức cho rồi sao mà đài ải người ta giữ vậy nè đến lúc tuổi già đau bệnh á, tất cả cái gì đều nhờ con cháu nó trợ trợ duyên nó giúp đỡ nó nuôi dưỡng rồi những người con những người cháu đó đâu có nhớ nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn biết giường bao đâu có biết ơn đâu có nhớ ơn cho nên nuôi cha nuôi mẹ trong lúc tuổi già xem như là một gánh nặng cằn nhằn cử nhữ rồi còn trù còn rủa nữa có nhiều người vậy đó quý vị chúng ta sống đúng với giá trị của một con người cái nền tảng đạo đức là quý vị phải hiếu là trên hết con người có tổ có tông như cây có cội giống như sông có nguồn làm người chữ hiếu nhớ luôn đó là nền tảng hềm khuôn đứng đầu nếu chúng ta không có hiếu với cha với mẹ mình thì đừng hỏng ta đối xử tốt với ai vì trên cuộc đời này cha mẹ là người mà ta mang một đại ân một cái ân lớn mà ta còn không đối xử tốt đẹp thì làm sao ta có một cái tấm lòng để đối xử tốt với ai nữa phải không quý vị cho nên kính khuyên nhắc toàn thể quý phật tử quý vị muốn tu phước dễ dàng lắm ở tại gia của quý vị đó có hai vị phật hết lòng hiếu dưỡng phước lớn lắm nghe quý vị và dạ, đối với cha mẹ già đừng xem như là một gánh nặng rồi mỗi khi nuôi dưỡng cha mẹ cần nhằn cử nhữ có một gia đình nọ ông cha bà mẹ đến lúc tuổi già rồi quý vị mà khi tuổi già rồi tay chân nó run rẩy có khi không làm chủ lấy mình cầm cầm cái gì rớt cái đó ngày nào cũng vậy khi ăn cơm hoặc là bưng một cái gì đó thì do tay nó run rẩy cái nó làm rớt bể dĩa bể bát cái cô dâu ở trong nhà bữa hôm đó mới bàn với người chồng của mình mình mình tôi nói mình nghe này nha nhà mình làm bao nhiêu cũng không đủ cho hai ông bà này đập nữa. ngày nào cũng đập đồ đập đạc hết cầm gì rớt đó cầm gì rớt đó tôi mới mua một lố dĩa cũng tiêu hết mua mới mua một lố chén bát cũng tiêu hết đập mỗi ngàn cái tiêu hết bây giờ mình làm trọc cái đầu cũng không để cho hai ông bà này đập đồ nữa bởi vậy tôi mới bàn với mình thôi thì bây giờ mình lấy cái cái gáo dừa đó mình à, gọt sạch đi rồi đến giờ ăn cơm á đem thức ăn để vào trong cái gáo dừa cho hai ông bà ăn muốn đập nhiêu đập đi nghe cũng có lý quá ông chồng nó ờ cái này được rồi nha rồi họ mới đem đập trái dừa ra lấy nửa trái dừa này làm cái gáo dừa rồi cái lấy nửa cái trái dừa kia làm cái bát bằng gáo dừa đến giờ ăn cái bới cơm vào đó cho cha cho mẹ đem lên cho cha cho mẹ ăn hai ông bà này cầm cái bát bằng gáo dừa nước mắt rưng rưng mà không dám nói ra bữa hôm đó hai vợ chồng đi ruộng về thấy đứa con trai của mình mới có 4 tuổi thôi nó ngồi nó lấy hai cái gáo dừa nó ngồi nó gọt hai ông bà này mới lấy lạ lấy làm lạ lắm thấy con mình 4 tuổi mà ngồi đó nó gọt gọn hơn thấy thương quá mới đến ẩm đứa con mình lên cái mới nó hỏi con làm gì đó con trai cái nó nói con gọt cái gáo dừa hỏi chi vậy con con để dành đó để cha mẹ già giống như ông nội bà nội con múc cơm cho cho cha cho mẹ ăn y hệt như cha mẹ múc cơm cho ông nội bà nội ăn vậy đó nghe đứa con trai 4 tuổi nó nói câu đó hai vợ chồng này đứng hình luôn quý vị đứng mà sửng sốt bàn hoàng và trong lòng giác ngộ được bởi vì nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì nếu mình ăn ở vô nghì thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công phải không quý vị quý vị nhìn ra hiếu thuận thì sinh ra con hiếu thuận ngỗ nghịch thì con nào có khác chi xem ở trước thềm mưa dội xuống giọt sau giọt trước có sai gì nhân nào quả nấy thôi nếu mình hiếu dưỡng cha mẹ mình thì con cái của mình sau này nó cũng hiếu với mình còn mình đối với mình, cha mẹ mình như thế nào thì con mình cũng đối với mình y hệt như vậy bởi vì trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu cho nên con kính gửi một lời khuyên để lòng tròn giá trị đạo đức của một con người hiếu với cha mẹ cũng như để tu cái phước ở thế gian cái phước này lớn lắm quý vị chỉ cần hiếu dưỡng cha mẹ thôi phước lớn lắm cha mẹ chúng ta lúc tuổi về già ngoài cái việc lo cho đời sống mưu sinh cơm ăn áo mặc hàng ngày không phải chỉ là vật chất không là đủ mà quý phật tử còn khuyến khích cha mẹ mình phát bồ đề tâm ăn chay niệm phật tu tạo những công đức phước lành trợ duyên cho cha mẹ chúng ta tu học phật pháp khuyên lân cha mẹ để cha mẹ phát khởi niềm tin đối với tâm bảo tin vào nhân quả biết dứt các điều ác biết làm các việc lành biết phát bồ đề tâm niệm phật tu tạo những công đức phước lành đó để cha mẹ của chúng ta đời sống hiện tại được an vui hạnh phúc và nương nhờ cái phước nghiệp mà cha mẹ chúng ta gieo trồng hiện đời đó để hưởng được cái phước quả ở tương lai như thế mới gọi là người con làm tròn bổn phận hiếu hảo đối với cha mẹ theo tinh thần của Phật giáo đó quý vị rồi cái loại phước mà cũng thuộc về cái phước thế gian mà loại thứ hai ngoài cái việc chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ ra chúng ta còn phải có cái tâm tôn trọng cung kính đối với các bậc thầy nhất là chúng ta ở giữa thế gian này sẽ dĩ mình biết được những con chữ đầu đời thì đó là do thầy ở thế gian là những người dạy chữ nghĩa cho ta khi bước chân vào cửa đạo thì quý vị được các bậc thầy hướng dẫn Phật pháp chỉ dạy cho chúng ta về mặt đạo đức giúp cho chúng ta hiểu được lời Phật dạy mà ứng dụng hành trì kiến tạo đời sống an vui hạnh phúc cho nên quý vị phải có lòng tôn trọng cung kính các bậc thầy xuất thế gian đó là chư tăng chư ni các bậc thiện tri thức hướng dẫn cho chúng ta trên con đường đạo đức trên con đường Phật pháp phải có lòng tôn trọng cung kính quý vị và con kính gửi một lời khuyên khi quý vị đi đến một đạo tràng nào để tu học thì quý vị đừng soi bối chỉ trích nói xấu quỷ bán chư tăng chư ni dù cho ai đó tu như thế nào hãy để nhân quả phán xử vì nhân quả là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng không có thiên vị ai đâu chúng ta đi đến chùa là để tạo phước tu phước chứ đừng để tạo tội tạo nghiệp nghe quý vị nếu mà quý vị đi đến chùa để tạo tội tạo nghiệp thì quý vị lỗ vốn rồi đó đi buôn ai cũng muốn có lời mà quý vị lại bị lỗ không có phải là không lời mà nó còn bị lỗ nữa nó tốt tổn hoại công đức phước lành của mình quý vị đừng tạo tội tạo nghiệp thêm nữa quý vị ơi mình nhìn lại mình kiểm điểm lại mình để sửa sai dù rằng chúng ta nhìn thấy biết hết người nào như thế nào chúng ta biết nhưng mà lấy họ làm gương để soi rọi lại mình để kiểm điểm để hoàn thiện chính mình chứ đừng soi bói chỉ trích môi móc nói xấu quỷ bán quỷ bán một trong ba ngôi quý báu là tăng bảo thì tội rất là nặng bởi vì đức phật đã nhập niết bàn mấy ngàn năm giáo pháp của ngài còn truyền bá rộng rãi mãi cho đến ngày nay là do chư tăng chư ni thay phật hoàng dương chánh pháp đó quý vị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 có tám mảnh ruộng phước thù thắng mà Đức Phật gọi là bát chủng phước điền. Thứ nhất, Phật. Thứ hai, thánh nhân là các bậc A La Hán. Thứ ba, sư là các bậc thầy của mình gồm có Hòa thượng sư, A Xà Lê sư. Hòa thượng sư là vị bổn sư truyền trao tam quy ngũ giới cho chúng ta. Vị A Xà Lê sư đây là chỉ cho những người truyền pháp chỉ dạy Phật pháp cho chúng ta là những người mà chúng ta có cơ hội thân cận gần gũi nương tựa học hỏi chánh pháp rồi tăng là chư tăng cha mẹ và người bệnh được gọi là bát chủng phước điền đối với phật thánh nhân chư tăng mà quý vị hết lòng tôn trọng cung kính cúng dường thì quý vị đã gieo hạt giống phước vào một cái mảnh ruộng thứ nhất gọi là kính điền vì lòng cung kính mà tạo cho mình có được cái phước phước này giống như hạt giống gieo vào trong mảnh ruộng cho nên gọi là kính điền phước điền thù thắng đó quý vị rồi cái thứ hai đối với cha đối với mẹ đối với hòa thượng a xà lê là những người mình bấm họ một cái đại ân cha mẹ là người sanh thân hòa thượng a xà lê là người sanh trí tuệ cho nên nếu chúng ta một lòng tôn trọng cung kính đối với cha đối với mẹ đối với hòa thượng đối với bậc a xà lê giáo thọ sư của mình thì đó là quý vị đã gieo hạt giống phước vào mảnh ruộng thứ hai được gọi là ân điền bởi vì các bậc này đối với chúng ta có một đại ân rồi đối với người bệnh mà chúng ta mở trải cái lòng từ bi yêu thương giúp đỡ trợ duyên cho họ trong lúc đau ốm bệnh hoạn ngặt nghèo thì quý vị làm cái việc đó như là gieo hạt giống phước vào mảnh ruộng thứ ba được gọi là bi điền bởi vì mảnh ruộng này phát xuất từ lòng từ bi yêu thương chúng sinh mà trợ duyên giúp đỡ cho họ thì gọi là bi điền nếu mà quý phật tử làm được những cái việc phước đó thì đội là cái phước thế gian đó quý vị cho nên nói thiếu dưỡng cha mẹ nè phụng hồi sư trưởng nè từ tâm bất sát phát khởi cái tâm từ bi không giết hại chúng sanh ví dụ như hôm nay quý phật tử phát bồ đề tâm ăn chay giới sát và phóng sanh đó là quý vị tu phước rồi đó ăn chay không sát sanh hại vật mà còn thường phóng sanh cứu vật sẽ đem đến cho quý vị cái phước gì đó là cái phước sức khỏe và tuổi thọ ai trong chúng ta cũng mong muốn rằng mình có được sức khỏe tốt và sống được lâu ở trên thế gian này để mình làm những việc lợi ích giá trị nhưng mà nếu quý vị muốn có được cái phước báo đó thì quý vị cần phải tu phước phương cách tạo phước để có sức khỏe và tuổi thọ đó là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 bây giờ chúng ta muốn đoạn cái nhân đoạn cái nhân đó thì ăn chay đi quý vị đừng dai nợ máu xương của chúng sanh muốn chấm dứt cái quả khổ do vì bệnh tật chiến tranh thiên tai nạn lụt đó thì quý phật tử cần phải thực hành lòng từ bi không giết hại chúng sanh mà thường làm việc phóng sanh cứu vật không biết quý phật tử có nghe cái câu chuyện hiện tại bây giờ nè có một cái cậu này tên gọi là Hiền năm nay chắc cũng khoảng 16 17 tuổi rồi cậu Hiền này đang là một người đi sinh ở tại chợ Trà Vinh ở tại chợ Trà Vinh gia đình này khi nghe một vị hòa thượng ở gần nơi ngôi nhà đó kể lại ở tại xứ Trà Vinh này hòa thượng kể lại hòa thượng nói rằng sở dĩ cậu ta có cái quả báo như vậy và cậu ta mỗi ngày là bị khiếm khuyết ở chỗ là sanh ra đã bị què hoặc tật nguyền hai cái chân không thể đứng được không thể đi được lết lết ở giữa đường như vậy để xin ăn bởi vì không còn nơi nương tựa cha mẹ người thân lần lượt qua đời hết cứ mỗi một năm một người chết hoặc là một tháng là người thân chết chết từ từ mà bây giờ không còn bà con thân quyến gì hết cậu ta chỉ còn một mình trơ trọi ở giữa thế gian sống nhờ vào lòng bác ái của ba gia ba tánh và khi lên lê lết trên đường xá đi vào chợ búa bùng lầy xình lầy ngay chợ cá để xin thì cậu này không có bình tĩnh không có bình thường giống như bao nhiêu người khác vừa khóc vừa gào vừa kêu bà con ơi cứu tôi với bà con ơi tôi là con bò đó bà con ơi cứu tôi với tôi là con bò cứ nói một câu vậy đó cho nên hòa thượng ở gần, chùa gần đó hòa thượng biết về cái sự việc trong một gia đình này hòa thượng kể lại gia đình này ba đời làm bò làm nghề đồ tể giết bò và một hôm nọ vào cái phiên chợ tết phải làm thịt tổng cộng là 10 con bò để giao thịt bò cho các chợ thì buổi buổi khuya hôm đó cái ông này nè ổng thức ổng ngủ định là đúng giờ ổng thức dậy là ổng làm thịt 10 con bò đó đã chuẩn bị sẵn hết rồi thì nửa đêm ổng nằm chim bao ổng thấy một người đàn bà không có đi mà bò không à đi đến nơi và nói ông ơi ông tha mạng cho tôi đi ông ơi tha mạng cho tôi tha mạng cho tôi lần này đi vì trong bụng của tôi còn có con tôi nữa ông tha cho tôi lần này lần sau sau khi sanh con tôi xong rồi ông giết tôi tôi cũng không oán không hận ông đâu nhưng mà tha cho tôi lần này đi ông trong giấc chim bao ông thấy một người không đi được mà bò đến xin mình tha mạng một lần này vì trong bụng còn có đứa con cái ông giật mình ông dậy ông kể cái niềm chim bao cho bà vợ ông nghe cái bà vợ ông nói Hồi đi ông ơi tôi nghi là trong 10 con bò sáng nay mà ông làm thịt đó con con nó có thai mà mình không có biết đó hồi đi ông ơi bây giờ ngưng lại đi mình à, mình làm sao mình hồi lại các cái mối lái mà nó mua thịt bò đó hồi lại bữa nay không có giết thịt mấy con này tại vì trong đây tôi biết có một con là nó nó có thai cho nên nó mới đến nó mới cầu xin mình tha mạng thôi đừng làm nữa ông ơi tội chết luôn cái ông chồng ông mới nói không làm rồi lấy gì ăn coi như giải nghệ luôn hả mà nhất là bán là nhờ mấy bữa tết này nè mối lái của người ta hồi nào tới giờ mình giao cho họ mà nhất là ngày tết người ta cần thịt bò mà mình hứa rồi bây giờ mình không giao làm sao được đây mai mốt ai làm ăn với mình cho nên ông ta quyết định làm thịt 10 con bò đó khi đem 10 con bò ra làm thịt thì những con kia nó cũng la nó cũng hét tại vì con vật nào mà mình đem mình đâm mình giết mình làm thịt nó nó cũng không có không có phải để yên cho mình làm nó dễ dùng bởi vì sự đau đớn nó dễ dùng và nó quán quán hận lắm nhưng mà có một con nó dữ dội lắm quý vị là nó trong số đó có một con nó gào nó thét kinh khủng luôn nó gào mà nó dãy đạch đạch đạch đạch đạch nó gào nó thét như vậy và nó dãy với cái sức mạnh của nó mà lúc mà nó sân giận quất ức lên đó, nó dãy nó nổi xúc dây ra luôn ông thấy như vậy ông nói mày làm dữ hả tao đập cho mày chết lấy búa ông đập lên đầu nó rồi ông nện nó dãy quá đi cái ông nện vô hai cái giò của nó đi bốn cái giò của nó ông nện vô bốn cái giò của nó rồi sau đó không bao lâu cái ông này ông chết khi ông chết xong rồi thì đứa con dâu trong nhà của ông mới sanh ra một đứa con trai tức là cái cậu hiền này nè sanh ra đứa con trai mà đứa con trai này khi sanh ra đó quý vị con mắt của nó nó trận trồng lên vậy nè mà nó lồi ra rồi cái chân của nó thì bị què quặt và cái đầu của nó nó nghiêng qua bên vậy nè nó gật gật gật gật thì chứng kiến cảnh đó trong gia đình này giật mình nhớ đến cái cảnh mà con bò trong số 10 con giết hại nó buổi sáng hôm đó có con bò mà nó dữ dội nhất mà làm cho ai cũng ấn tượng là nó dãy đạch đạch đạch đạch nha mà nó trừng con mắt lên ra ra vẻ như là sân giận rồi thêm cái nữa là cái đầu của nó lúc mà bị đập vào đầu á thì nó nghiêng cái đầu qua nó gật gật gật gật gật cái đầu như nè rồi nhìn thấy cái cảnh mà cái ông này ông quện ông lấy búa ông đập vô mấy cái chân của con bò nữa bây giờ thấy sanh ra đứa con nó bị què hoặc nó bị què từ nhỏ luôn nó bị tật nguyền như vậy rồi thêm cái cái đầu nó thì cứ niễn quăng bên cứ gật gật gật gật lia lịa vậy nào quý vị bây giờ vẫn còn ở tại chợ, trà vinh đó cái cậu đó tên gọi là hiền hòa thượng kể lại hòa thượng gần chùa à, gần nhà đó hòa thượng mới kể lại hòa thượng nói bây giờ sở dĩ cái cậu này hàng ngày bò lết đi xin ở ngoài chợ rồi cái đầu cứ gật gà gật gưỡng như vậy con mắt thì lộ lên còn cái miệng thì nói là bà con cô bác ơi cứu tôi với giúp tôi với tôi là con bò đó bộ bà con cô bác ơi tự miệng mình nói ra mình là con bò tại vì đi không được tối ngày bò không à hòa thượng kể hòa thượng nói mình nhìn như vậy mình biết nhân quả rồi đó quý vị nhân quả hiện tại chứ không phải là nói là nói nói là đời xa xưa nào đó mà ngay trong hiện tại chúng ta thấy rõ nhân quả rất là công bằng không có thiên vị ai đâu chúng ta gieo hạt giống nào ta sẽ gặt hái quả báo đó gieo hạt giống đắng nó lên trái đắng quý vị ơi dừng tay lại đi đừng sát sanh hại vật đừng giai nợ máu xương của chúng sanh chân hợp pháp bồ đề tâm ăn chay đi quý vị thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải nó cũng rồi bữa ăn à ăn ngon gì qua khỏi cổ họng nó biến thành đồ bất tịnh hết nhưng mà một bữa ăn để tạo tội tạo nghiệp và một bữa ăn thanh tịnh để tạo nên công đức phước lành để có đủ điều kiện dự giờ chính phẩm sen vàng nơi tây phương cực lạc thì quý vị là người sáng suốt trí tuệ hãy chọn cho mình một cách sống một cách ăn đừng sát sanh hại vật mà hãy phát triển cái tâm từ bi ai cũng sợ gươm đau ai cũng thích sống còn hãy lấy lòng bình suy lòng người chớ giết chớ bạo giết do đó ở đây đức phật nói tu theo cái thế phước cái phước thế gian thì quý vị chỉ cần ăn chay giới sát phóng sanh phát khởi từ tâm không giết hại chúng sanh là có phước rồi đó quý vị rồi cũng là cái phước ở thế gian ở phương diện loại thứ tư đó là tu thập thiện nghiệp quý vị muốn về tây phương cực lạc không con xin hỏi quý phật tử muốn một đời này tu tập để kết quả ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời quý vị do hoa sen quá xanh ở nơi Tây Phương cực lạc liên trì hải hội sống cảnh an lành không có không có già không có bệnh không có chết sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu quý vị có muốn về Tây Phương cực lạc hay không quý vị muốn phải không quý Phật tử muốn thì quý vị nghe lại lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh A Di Đà lấy đó mà quý vị làm căn bản tu tập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 Tại sao từ cõi ta bà đến cõi Tây Phương cực lạc Phải trải qua 10 vạn ức cõi mới tới 10 vạn ức cõi là là bao lâu vậy? Cách xa bao nhiêu vậy quý vị? Theo tinh thần của Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng Tổ thứ sáu của Thiền Tông Đông Độ Ngài giải thích như sau Mười vạn ức cõi Phật Muốn đến với thế giới cực lạc đó Thì quý vị ở cõi ta bà đây cần phải đoạn học ác tu học thiện thì mới có đủ tiêu chuẩn về thế giới tây phương cực lạc nha đoạn học ác tu thập thiện mà còn chân hợp phát bồ đề tâm niệm danh hiệu a di đà phật rồi hồi hướng cầu sanh về đó thì sẽ về được thôi quý vị nhưng mà đoạn thập ác tu thập thiện đây Quý vị đã thực hành được chưa? mà nếu mình chưa làm được cái đó chỉ là cái phước tu thập thiện hưởng được cái phước báo thù thắng ở cõi trời nhưng mà cõi trời vẫn còn xâm tử luân hồi trong ba cõi sáu đường cho nên đoạn thập ác tu thập thiện rồi còn phải chân hợp phát bồ đề tâm hồi hướng vãng sanh nữa quý vị đem cái phước đó đem cái phước khổ lậu ở cõi trời đó mà chúng ta hướng về cái phước vô lậu chỉ mong cầu chấm dứt dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường để tu hành viên mãn thành Phật thôi chứ không không có vướng kẹt vào cái phước hữu lậu của cõi trời hay là cõi người cho nên quý Phật tử cần phải tu tập thập thiện nghiệp thân có ba đó là sát đạo dâm bây giờ mình biết tu tập thì chuyển hóa ba nghiệp ác của thân không sát sanh mà thường phóng sanh không gian tham trộm cắp mà thường bố thí cúng dường không gian dâm ngoại tình mà quý vị còn tôn trọng hạnh phúc lứa đôi gia đình người ta và giữ trai giới vào những ngày tu tập bác quan trai quý vị giữ hạnh thanh tịnh công đức du lượng vô biên về khẩu có bốn nghiệp xấu ác đó là vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu quý vị phải chuyển hóa bốn nghiệp xấu ác này không nói dối mà quý vị phải nói lời chân thật không nói lời thiêu dệt mà luôn nói những lời giá trị lợi ích không nói những lời nói đâm học thị phi ly gián mà luôn nói những lời nói đoàn kết hòa hợp không nói những lời ác rủa xả mắng giết người mà luôn nói những lời nói từ ái nếu quý vị làm được việc đó là chuyển được bốn nghiệp ác của khẩu thành bốn nghiệp thiện rồi rồi về ý nghiệp có ba đó là tham sân và si quý vị phải chuyển hóa tâm tham tâm sân tâm si kia chuyển hóa thành tâm từ tâm bi và hỷ xả đi quý vị nếu mà được như vậy là quý vị đã tu thập thiện nghiệp được rồi dựa trên ba cơ sở thân khẩu ý dứt các điều ác làm các việc lành thì quý vị phát bồ đề tâm niệm Phật A Di Đà nguyện sanh về thế giới Tây phương cực lạc vãng sanh một trăm phần trăm không bỏ sót một người nào. Vì theo tinh thần mà Đức Phật dạy từ cõi ta bà đến cõi cực lạc phải trải qua mười vạn ức cõi. Lục Tổ Huệ Năng giải thích mười vạn ức cõi ở đây chính là đoạn thập ác tu thập thiện đi quý vị sẽ tới được. Đây là cái nhân hạnh của nhân thiên thừa nhưng mà đó cũng là nhân hạnh của xuất thế gian nếu tu thập thiện nghiệp mà quý vị đem cái công đức tu tập thiện, thập thiện nghiệp đó hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ đó là căn bản tịnh nghiệp để giúp quý vị một đời giải thoát sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường như vậy thì quý phật tử thấy mình muốn tu phước cái phước này không bị lửa thiêu nè không bị gió thổi nè không bị nước cuốn trôi nè không bị vua quan chiếm đoạt nè không bị giặc cướp lấy mà cái phước này khi chúng ta tạo ra rồi thì chính bản thân mình được hưởng đây là cái loại mà không ai có thể cướp lấy của mình và không bao giờ tiêu mất tạo phước đi quý vị ơi nó là người bạn đồng hành nó là gia tài với cái kho báu phước lạc này sẽ đem lại cho quý vị đời sống hiện tại hạnh phúc an vui và nương vào cái phước báo đó mà chúng ta thăng hoa trên con đường giải thoát giác ngộ đó quý vị nhưng mà nãy giờ con chỉ nói về phần thế phước thôi nha Xin lặp lại lời Phật dạy trong kinh quán vô lượng thọ Người tu tịnh độ Hãy tu ba thứ phước nghiệp Gọi là tịnh nghiệp tam phước thứ nhất đó là thế phước thế phước chúng ta làm bốn việc như sau đó là hiếu dưỡng cha mẹ phụng thờ sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp quý vị xét lại mình làm được cái phước thế gian chưa phước này là phước để hưởng ở cõi người và cõi trời thôi đó mà phải làm bốn việc đó rồi cái đại phước thứ hai gọi là giới phước là quý vị cần phải tu cái phước này dựa trên cơ sở giữ giới họ trì tâm quy cụ túc chúng giới bất phạm oan nghi họ trì tâm quy cụ túc chúng giới không có cho phạm vào oan nghi có nghĩa là khi quý vị đã phát tâm phát nguyện quy y tâm bảo lãnh giữ năm giới rồi thì trọn đời này mình giữ gìn sống một đời sống đạo đức lấy tâm bảo là nơi nương tựa vững chắc quy hướng tìm về Giống như đứa con mà lạc loài xa cha xa mẹ Nay mình biết đường mình quay bước trở về cố hương của mình Nương tựa vào cha mẹ của mình Lấy Phật làm cha, lấy Pháp làm mẹ Và lấy chư Tăng làm đạo hữu bạn lành Làm thầy lành bạn tốt Nương vào đó mà chúng ta sản sanh ra phước đức công đức du lượng vô biên nhờ quý vị thọ trì tam quy nhờ quý vị gìn giữ năm giới mà đời sống hiện tại chúng ta ngăn chặn được những điều sai trái tội lỗi và xây dựng một đời sống đạo đức gương mẫu để kiến tạo cho mình có được hạnh phúc an lạc ở giữa nhân gian ở giữa cõi đời này ở trong cuộc sống đời thường này thôi họ trì tâm quy giữ gìn năm giới là quý vị đã có được hạnh phúc an lạc rồi xin hỏi quý vị giữ năm giới chúng ta có được cái phước báo gì có năm loại phước báo phát sinh ra từ nơi việc giữ gìn năm giới thứ nhất nếu quý vị giữ giới không giết hại chúng sanh thường phóng sanh cứu vật sẽ có được phước báo sức khỏe và tuổi thọ nếu quý vị giữ gìn cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp mà thường bố thí cúng dường sẽ có được phước báo giàu sang nếu quý vị giữ gìn cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình tôn trọng hạnh phúc lứa đôi gia đình người khác và với chế độ một vợ một chồng trước sau chung thủy song sắc sẽ đem lại cái phước báo gia đình của quý vị hạnh phúc ấm êm giữ cái giới thứ tư không nói dối luôn nói lời chân thật tạo cho quý vị có được phước báo uy tín giữ cái giới thứ năm không uống rượu mà còn thường xuyên đến chùa học Phật nghe kinh sẽ giúp cho quý vị có được cái phước báo thông minh trí tuệ năm điều phước báo đó Đức Phật bảo rằng không ai có quyền ban phước cho ta mà chính chúng ta là người chủ tạo ra những phước báo đó cho chính mình đó quý vị ơi vậy thì quý Phật tử có phát tâm phát nguyện để tu phước qua phương cách giữ giới mà gọi là giới phước hay không có không từ đây cho đến trọn đời giữ gìn năm giới đừng để cho khuyết phạm là quý vị đã tu phước được rồi đó sẽ có được cái phước báo đời sống hiện tại bản thân của quý vị sẽ chuyển hóa được những điều sai trái tội lỗi bản thân của quý vị đây sống một đời sống nhân cách đạo đức gương mẫu đem lại hạnh phúc an lạc cho chính mình và đó cũng chính là nhân tố để xây dựng một gia đình hạnh phúc ấm êm nương vào đây mà cả một cái xã hội cả một thế giới chỉ cần giữ gìn năm giới là sống cảnh thái bình luôn đó quý vị tại vì chúng ta không biết tuân thủ theo lời Phật dạy để sống đúng như vậy năm giới thôi mà là năm nguyên tắc đạo đức là năm nguyên tắc để đem đến hòa bình cho cả thế giới luôn quý vị ơi mong sao quý phật tử hãy tu cái loại phước nghiệp này đó chính là giữ giới nha mà quý vị giữ một giới thì có năm vị thần theo ủng hộ gia trì cho mình giữ năm giới thì sẽ có 25 vị thần hộ giới luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ gia bị cho quý vị mà không có ngoại đạo nào không có tà ma quỷ thần nào có thể ám hại mình được chỉ cần giữ giới thôi ngày xưa tại một vùng nọ ở tại thành vương xá có một con độc long nó quấy phá người ta con độc long này khi mà nó quấy phá vùng đó nó làm cho thiên tai hạn hán mất mùa mùa màng sao trái mùa đổi tiết hết à người dân ở nơi đây họ họ mới dời nhà đi hết bởi vì sự quấy phá của con độc long tức là con rồng độc thì họ thỉnh 500 vị thánh tăng đi đến nơi để hàng phục độc long để khai thị giáo hóa cho độc long nhưng hay tin 500 vị thánh tăng này đến thì con độc long đó nó biến mất nó rút lui mà 500 vị thánh tăng này trở về nơi trú xứ tịnh xá của mình thì con độc long nó tiếp tục trở lại dùng đó và nó còn quậy hơn nữa một ngày nọ có một vị tỳ kheo đi ngang qua vị tỳ kheo này mới được người dân cho biết rằng ở đây mùa màng bị thất bại bởi vì sự quấy phá của con độc long vị tỳ kheo này mới đi đến nơi cái ngôi miếu mà người ta lập để người ta thờ con độc long đó đó Vị tỳ kheo mới bước lên mới nói một câu như thế này Này hiền thiện hiền thiện Xin Ngài đừng có quấy phá chúng dân ở đây Mà tạo tội tạo nghiệp xin Ngài ủng hộ giá trì cho họ đi Để cho họ mùa màng Họ được họ được gặt hái tốt Cho mưa thuận gió hòa Người dân sống đời an cư lạc nghiệp Chứ đừng phá phá quấy họ Mà tạo tội tạo nghiệp nói có một câu vậy cái gì tỳ kheo bỏ đi từ đó về sau con độc long nó rút lui luôn mà người dân ở đây mưa hòa gió thuận sống một đời sống an cư lạc nghiệp họ mới tìm đến ngôi chùa của vị tỳ kheo này họ tạ lễ họ mới nói ngài có cái pháp lực gì vậy ngài có pháp lực gì mà ngài hàng phục được độc lâm vị tỳ kheo mới trả lời bằng một câu nói mộc mạc tôi có pháp lực thần lực gì đâu mà tôi chỉ làm đúng theo lời Phật dạy Phật dạy tỳ kheo không được làm gì tôi không làm tỳ kheo nên làm gì tôi nên làm đối với những điều xấu ác nào Đức Phật cấm chế không cho một vị tỳ kheo làm thì tôi tuân thủ y theo giới luật ngăn cấm đó mà tôi không dám làm những điều nào mà trong tinh thần giới luật Đức Phật ban hành chế định ra tỳ kheo nên làm thì tôi sẽ thực hiện theo những điều đó bởi vì biết rõ đó là điều thiện lành lợi ích chỉ giữ giới thôi đó mà có được một cái năng lực thù thắng gọi là các vị này hỏi vậy chứ ngài có cái pháp lực gì ngài nói ngài đâu có pháp lực gì đâu mà đó chỉ là năng lực của sự giữ giới thôi đó quý vị mong sao quý phật tử giữ giới đức trọng thì quỷ thần cũng phải kinh sợ nghe quý vị chúng ta đừng sợ bất kỳ ai đó phá hoại mình chỉ cần quý vị giữ giới sống đời đạo đức ở nơi đâu thì quý vị cũng sẽ được những cái phước quả hù thắng và được các vị thần hộ giới theo gia bị cho chính mình để sống đời bình an và hạnh phúc vì vậy mà người muốn tu cái phước đó thì hãy giữ giới đi phước lớn lắm quý vị rồi cái loại phước nghiệp thứ ba theo tinh thần của kinh quán vô lượng thọ đức phật dạy chúng ta đó là hành phước nếu quý vị muốn cái tu phước thì cái phước này lớn lắm cái phước này gọi là cái phước của đại thừa đó cái phước xuất thế gian cái phước du lậu đó quý vị chúng ta cần làm các việc như sau phát bồ đề tâm tin sâu nhân quả đọc tụng kinh điển đại thừa khuyến hóa người tu hành quý vị thực hiện bốn điều đó nha chân hợp phát tâm bồ đề tin sâu sắc vào nhân quả hàng ngày đọc tụng kinh điển đại thừa y theo đó hành trì và còn khuyến khích người phát bồ đề tâm tu hành nếu quý vị làm được bốn việc đó cái phước đó vô cùng lớn không phải chỉ đem lại cái phước báo lợi ích cho bản thân mình mà còn làm lợi lạc cho mọi người nữa quý vị ơi đó là cái tinh thần lợi tha đó quý vị chân thật phát bồ đề tâm quý vị đã phát tâm bồ đề chưa phát tâm bồ đề chưa tâm bồ đề là tâm nào và làm sao để phát được cái tâm này nè bồ đề được dịch là giác tâm bồ đề là cái tâm giác ngộ hay nói một cách khác là phát tâm cầu vô thượng bồ đề cầu sự giác ngộ của phật không mong cầu phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau vì làm vua cõi đất hay là chúa của cõi trời cũng sanh tử luân hồi hưởng hết phước vẫn bị xa đọa mà thôi quý vị hãy hướng tâm tu tập để có được cái phước du lậu và cái phước du lậu này không còn rơi lọt trong sinh tử không bị cái phước này không bị đoạn diệt không bị mất là vì cái phước này có công năng giúp cho chúng ta xuất ly tâm giới ra khỏi sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường mà nếu muốn được như vậy thì quý phật tử phải chân thật phát tâm bồ đề đi quý vị tâm bồ đề đó là cái tâm nó gồm có hai chủng tử chủng tử đầu tiên đó là từ bi chủng tử thứ hai là trí tuệ người phát bồ đề tâm là người đó phải có lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh yêu thương và tìm đủ mọi cách để làm việc lợi lạc cho chúng sanh hướng cái tâm làm lợi ích cho chúng sanh và người phát tâm bồ đề là người đó phát tâm cầu trí tuệ giác ngộ của phật gọi là phật trí gọi là vô thượng bồ đề cho nên có được cái chủng tử thứ hai đó là chủng tử trí tuệ vì vậy mà người chân hợp phát tâm bồ đề họ hướng đến hai khuynh hướng như sau hướng thượng gọi là thượng cầu phật đạo hướng hạ gọi là hạ hóa chúng sanh nếu mà hướng lên trên á, thì hướng tâm cầu thành phật nhưng mà hướng xuống dưới á, thì lại là hóa độ chúng sanh nếu ai phát tâm hướng về hai mục tiêu trên cầu thành Phật dưới cứu độ chúng sanh Gọi là chân thật phát Bồ Đề Tâm đó quý vị Đồng thời cũng có người ăn chay niệm Phật Tu tập thập thiện nghiệp Nhưng họ không phát tâm Bồ Đề Mà họ hướng tâm để cầu cái phước báo của cõi người, cõi trời Nam Mô Di Đà Phật Hôm nay con tu tạo công đức phước lành Cũng như là con niệm Phật con đi bố thí con đi cúng dường con đi tu tập bát quan trai con tu tập một ngày an lạc con xin đem tất cả những gì con làm hôm nay hướng tâm cầu cho gia đình của con được bình an tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ cái đó gọi là hướng tâm phát tâm chỉ cầu cái phước báo của cõi người trong kiếp sống hiện tại thôi hoặc là cầu phước báo ở cõi trời ở tương lai mà dù là phước ở cõi trời cái phước đó nó cũng có giới hạn hưởng hết phước vẫn bị xâm tử luân đầu hồi trở lại cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy phát bồ đề tâm chân thật Chỉ hướng tâm cầu Phật đạo để cứu độ chúng sinh mà thôi quý vị Đó gọi là chân thật phát bồ đề tâm Sự phát tâm bồ đề vô cùng quan trọng Cho nên ai chưa phát tâm bồ đề hãy phát tâm bồ đề đi quý vị nếu không phát tâm Bồ Đề mà tu tập các thiện pháp Thì cái thiện nghiệp mình tu tạo đó nó sẽ trở thành ma nghiệp Nó sẽ làm chướng ngại cho chúng ta ở kiếp thứ ba đó Bởi vì kiếp này mình tu phước Tu thiện, tu thiện làm phước Mà không chân thật phát tâm Bồ Đề Thì thiện phước mà mình tu tạo đó Cái kiếp thứ hai là kiếp sau mình hưởng mà quý vị nhìn ra đi hiện tại bây giờ có nhiều người họ đang hưởng phước sống vinh hoa phú quý nhà cao cửa rộng danh vọng địa vị đó đa phần con nói ở đây là đa phần thì hưởng cái phước đời này cái sống một đời sống xa đọa trụy lạc hưởng thụ mà không biết tu tạo tiếp nữa cái hưởng hết phước rồi thì quả nó đến với mình phải không quý vị do đó có khi hưởng đời này làm phước cái đời sau hưởng cái đời sau trong lúc hưởng đó rồi không biết tạo nữa mà còn tạo tội tạo nghiệp nữa rồi cái cái kiếp thứ ba cái chịu khổ vì vậy mà đức phật bảo trong kinh hoa nghiêm rằng không chân thật phát bồ đề tâm tu tạo các thiện pháp thì nó sẽ trở thành ma nghiệp đó quý vị hãy cẩn thận điều này để thật sự phát bồ đề tâm đi quý vị làm tất cả cái gì chúng ta đều phát tâm chân thật cần cầu sự giải thoát sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường hướng đến mục tiêu cầu Phật trí Đức Phật Ngài thị hiện ra đời cũng với mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến Ngài chỉ rõ cho chúng ta cái tánh Phật là cái vốn sẵn có của chính mình mà mình không dám nhận mình không nhận ra từ bấy lâu nay cho nên mình cứ nghĩ rằng mình là một kẻ cùng tử lang thang không biết cha mình là một bậc quý sang sẵn một gia tài vô giá để cho con thừa hưởng cảnh vinh quang mình cam tâm làm khách phong trần bước chân phiêu bạc xa dần cố hương quẩn quanh ba cõi sáu đường say xưa trong giấc mộng trường nào hay Hôm nay có đủ duyên học Phật Pháp Kính khuyên quý vị hãy phát tâm Bồ Đề chân thật Hướng đến việc cầu trí tuệ cao tột của Phật Cầu sĩ giác ngộ thành Phật Để cứu độ tất cả chúng sanh Cái đó mới gọi là viên mãn Chân thật phát tâm Bồ Đề Mới đưa đến viên mãn Cứu cánh của đời sống tu hành nếu chúng ta không phát tâm như vậy Mà chỉ muốn hưởng cái phước báo của cõi người, cõi trời Thì hãy lắng nghe con kể một câu chuyện Quý vị biết vào đời nhà Thanh ở bên Trung Hoa Lúc này có một vị vua đó là Thuận Trị Hoàng đế cha của vua Khang Hy Khi ông sanh ra đời thì trong lòng bàn tay của ông có một bớt son Và bớt son đó đề một hàng chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự Tỳ Kheo Bồ Tát Giới An Nam Quốc là tên gọi của đất nước An Nam là đất nước Việt Nam của chúng ta khi xưa Quang Minh tự là chùa Quang Minh Tỳ kheo Bồ Tát giới Tức là cái vị này ngày xưa là một vị tỳ kheo họ Bồ Tát giới rồi đó Khi thuận trị hoàng đế lên ngôi Tuổi rất trẻ lên ngôi rồi Thì làm đầu tiên là sai sứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta Để tìm đến một ngôi chùa tên gọi là Quang Minh và vị sứ giả đó đã tìm đến ngôi chùa ở làng Hậu Bổn tỉnh Hải Dương miền Bắc nước ta có một ngôi chùa tên gọi là Quang Minh và nơi ngôi chùa này hỏi ra về lai lịch của vị sư tổ là vị tổ khai sơn ngôi chùa Quang Minh này thì sứ giả mới về kể lại cho thuận trị hoàng đế nghe là sư tổ của ngôi chùa này tạo dựng nên ngôi chùa đó có khi chết có dặn đệ tử lấy cái viết đỏ viết vào trong bàn tay của mình hàng chữ an nam quốc quang minh tự tỳ kheo bồ tát giới thuận trị hoàng đế mới biết rõ lai lịch cuộc đời mình đời trước Chính là cái ông thầy ở chùa Quang Minh Mà do gì tu hưởng được phước Nghe kể lại thì vị sư tổ này chuyên làm phước quý vị mà làm cái phước thế gian tạo được cái phước hữu lậu tin chắc rằng chúng ta tin chắc nghe vị sư tổ này tạo rất nhiều công đức phước báo cho nên mới hưởng phước làm vua quý vị tái sanh trở lại làm vua nhưng cái phước đó được gọi là hữu lậu cái phước nhân thiên phước của cõi người phước của cõi trời cái phước đó nó còn bị giới hạn quý vị hưởng hết phước mà không tu nữa thì coi chừng quả nó đến nha và vẫn sanh tử luân hồi mà thôi vì vậy thuận trị hoàng đế khi nghe kể lại lai lịch cuộc đời mình vốn là một vị sư mà vị sư khai sáng cái ngôi chùa Quang Minh này nè Là vào triều đại nhà Lê Ở đất nước Việt Nam chúng ta là triều đại nhà Lê Rồi cái biết rõ mình là một vị thầy ở ngôi chùa đó Mà bây giờ mình sanh lại Trung Quốc sanh qua Trung Quốc mà làm vua cho nên thuận trị hoàng đế mới một thời gian lại xuất gia tu đạo và ẩn dật luôn mà đến bây giờ trong lịch sử Trung Quốc triều đại nhà Thanh có người thì nói là thuận trị hoàng đế là như thế này như thế nọ vì buồn tình chán đời là mới đi tu rồi à, mới à, vào trong rừng núi quan sơ để ở rồi chết trong đó nhưng mà thật ra khi nghe về lịch sử thì đọc lại những cái bài kệ mà thuận trị hoàng đế viết đó những bài kệ tĩnh tâm trong đó con có cơ duyên đọc được cái bài kệ như thế này áo rồng cởi bỏ đắp cà sa chỉ tự ban đầu sái sát na trẫm vốn tây phương nguyên phật tử vì sao lạc đến đế vương nhà trải qua 18 năm không rảnh phạt bắt chinh nam khổ dữ a nay trẫm xuôi tay về tịnh cảnh quẳng gì ngàn vạn hạ phu qua áo rồng cởi bỏ đắp cà sa là cởi bỏ chiếc áo lông bào để đắp trên người chiếc áo cà sa chỉ tự ban đầu sái sắc na chỉ ở một niệm ban đầu không chân thật phát bồ đề tâm tu hành cho nên từ một nhà sư cái phước đó tái sanh trở lại làm vua ở trung quốc Trẫm vốn Tây Phương Nguyên Phật tử Trẫm vốn là con của Đức Phật A-di-đà Ở cõi tôi Tây Phương mà Vì sao lạc đến đế vương nhà Tại vì đó Tại vì sự phát tâm đó quý vị Nếu chúng ta phát tâm chân thật Thì không mong cầu phước báo đó Chỉ hướng cái tâm tu hành Để cầu thành Phật cứu độ chúng sanh cái, cái đó mới gọi là cái công đức phước vô lậu đó quý vị nếu chúng ta nói phước đức thì cái phước đó gọi là phước vô lậu mà nếu rõ hơn thì cái đó mới gọi là công đức thật sự mà công đức đó không bị tiêu hoại quý vị ơi cái phước vô lậu không bị tiêu hoại rồi cái loại nửa thứ hai của việc tu về hành phước đây thì Đức Phật dạy chúng ta phải tin sâu nhân quả xin hỏi quý Phật tử quý vị có tin nhân quả không có tin nhân quả không quý vị nếu quý Phật tử nói rằng mình có tin nhân quả thì mỗi hành vi tạo tác của chính mình mình có biết là mình là người chủ tạo ra và mình cũng là người chủ gặt hái để rồi phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả đó mà dừng lại những nghiệp xấu ác quý vị có từng làm được điều đó chưa mình biết hết trơn à mình nói tôi tin nhân quả nhưng mà cứ tiếp tục gieo trồng cái nhân xấu hoài à rồi cái nghĩ rằng mình làm vậy chắc không ai hay không ai biết đâu một khi cái nhân mình đã gieo trồng rồi không bao giờ mất đâu quý vị hội hội ngộ đầy đủ nhân và duyên nó hội ngộ rồi thì quả báo mình phải chịu thôi cho nên mong sao quý phật tử phải đầy đủ lòng tin đối với nhân quả nền giáo lý của đạo Phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân quả nếu quý vị không gieo trồng cái nhân tốt lành mà muốn hưởng cái quả tốt đó là điều không thể được và khi quý vị đã gieo trồng cái nhân xấu ác rồi mà quý vị muốn trốn tránh cái quả xấu khổ thì không thể nào trốn tránh được đâu dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo cho nên một người tin sâu vào nhân quả rồi thì mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dầu khó khăn vẫn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rành xưa nay đó quý vị nếu chúng ta tin sâu nhân quả rồi thì dù mọi hoàn cảnh một cái nhân ác nhỏ cũng không gieo không làm một ờ, dù cho khó khăn cách nào thì một cái việc thiện nhỏ cũng không bỏ qua dành hàng ngày giữ gìn tâm ý của mình cho được thanh tịnh chuyển hóa tham sân si phiền não qua phương cách tịnh tâm niệm phật qua phương cách thiền quán qua phương cách tụng kinh đây là những phương cách để giúp cho chúng ta nhiếp tâm mình cho được thanh tịnh làm được việc đó là thực hiện lời dạy của mười phương ba đời chư Phật chứ không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy chúng ta như vậy mà mười phương ba đời chư Phật đều dạy như thế hết nếu quý Phật tử thực hiện được điều đó mới gọi là tin sâu vào nhân quả rồi có nhiều người mới gieo trồng cái nhân tốt lành đây nhưng mà cái quả nó chưa có đến rồi cái nói tại sao tôi sống quá tốt luôn mà tôi đâu có làm điều gì sai trái tội lỗi mà tôi gặp cái quả báo gì đâu không mà tôi gặp ma nó phá quỷ nó chướng tôi cái sự việc mà bất trắc rủi ro không may mà quý vị nói ma phá quỷ chướng quý vị không có ma nào phá không có quỷ nào chướng mình hết á mà do mình tạo ra rồi cái cái kết quả mà mình tạo ra bây giờ nó làm chướng ngại mình do cái nghiệp mình tạo nó làm chướng ngại mình chứ không có ma không có quỷ nào phá chướng mình đâu quý vị ơi đừng có đổ lỗi cho ma cho quỷ bởi vì khi chúng ta nói là ma đây tiếng phạn gọi là ma la trung hoa dịch là sát giả tặc giả những cái gì nó giết chết mạng sống trí tuệ nó cướp đi thánh tài công đức vô lầu của mình thì gọi đó là ma cho nên mình hay đổ thừa mình đem ma ra mình đổ thừa mình đem quỷ ra mình đổ thừa mình nói là ma ám quỷ chứ nhưng thật ra do cái nghiệp mình gieo trồng bây giờ nó làm chướng ngại chính mình quả nó trổ rồi thì đức phật ngài cũng không thể nào cứu được chúng ta mà muốn chuyển được cái nghiệp đó thì quý vị phải đoạn ác tu thiện dừng lại đi đừng tạo thêm nghiệp xấu ác và cũng không có nghi ngờ về nhân quả mà nói rằng tại sao tôi sống tốt đời đẹp đạo mà tôi gặp cái quả báo gì đâu không à còn cái người gieo trồng cái nhân xấu ác mà tôi thấy họ gặp cái chuyện may mắn hơn đến với họ đó là chúng ta chưa tin sâu vào nhân quả đó cái vị người tin sâu vào nhân quả thì quý vị biết rõ rằng cái nhân hiện tại mình gieo trồng chưa đủ duyên chưa đúng thời kỳ trổ thành quả còn cái quả mà xấu ác chúng ta gặt hái trong đời là do cái nhân xấu ác trong quá khứ chính mình đã từng tạo ra nhân quả nó thông cả ba đời và nó còn đòi hỏi thời gian đủ duyên thì nó mới trổ thành quả giống như quý vị mới gieo giống lúa ngày hôm qua bữa nay quý vị đòi gặt hái được không hai tháng rưỡi sau đi chứ bây giờ mà đòi gặt hái không có được đâu quý vị ơi mình mới gieo trồng cái nhân tốt lành đây mà mình đòi gặt hái thì đó là điều không thể được phải trải qua thời gian nữa chứ và phải đủ duyên hàng ngày gieo giống rồi còn phải tưới tẩm nước phân thì nó mới có cơ hội nảy mầm đâm qua kết trái phải không quý vị nhân duyên đầy đủ quả báo mình nhận lấy thôi cứ gieo trồng cái nhân tốt lành và quý vị cứ tu phước thiệt là nhiều tin hiểu nhân quả rồi thì tu phước thiệt là nhiều làm phước đó không phải là làm cho ai cho nên không có mong cầu người ta biết ơn đền ơn mình mà làm đó là làm cho mình bởi vì mình trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu gieo nhân nào gặt hái quả báo đó đó hãy gửi tài khoản vào ngân hàng phước báo thật nhiều qua phương cách bố thí cúng dường chia sẻ ban tặng đi quý vị ơi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 thì nước không thể cuốn trôi chỉ có phước không có vua ác nào chiếm đoạt của ta chỉ có phước không có giặc trộm cướp nào có thể tước lấy và chỉ có phước là một thứ kho báu phước vô tận và không bao giờ bị tiêu hoại mất mát đi nếu người nam người nữ nào biết tu phước thì tài sản phước báo đó của họ không thể ai có thể chiếm đoạt cướp lấy ở đời người ta nói hạnh phúc là khi nào chúng ta được cái gì đó mình ưa thích cái gì đó mà lấy về phần mình mình cho đó là hạnh phúc mình cho đó là mình có phước chưa hẳn nha quý vị chưa hẳn là chúng ta lấy được cướp được của họ đem về phần mình là có phước phước ai nấy hưởng à không ai cúng được đâu quý vị quý vị nhìn rõ có nhiều người nha họ giỏi vắng nè tài năng nè nhưng mà tại sao làm đâu thất bại đó bởi vì kém phước bởi vì thiếu phước đó quý vị rồi có người tại sao mà họ làm đâu họ thành công đó làm đâu là phát đạt đó làm đâu là thành tựu đó là bởi vì họ có phước cho nên ông cha ta đã từng dạy chúng ta rằng có phước có đức mặc sức mà hưởng đi quý vị và còn có gửi gắm là có phước có phần không cần gì lo phải không nếu mà đã có phước có phần không cần gì lo cứ tu tạo phước đó gieo trồng cái nhân biết tu phước tạo phước thì hưởng phước thôi cái phước đó không ai cướp đoạt chiếm lấy của mình không có một thế lực nào có thể đoạt lấy năm nhà ở bên ngoài nhà nước nhà lửa nhà giặc nhà con nhà nhà vua cũng không thể nào cướp lấy cái tài sản phước báo do chính chúng ta tạo ra cái bài kinh tập a hàm đức phật muốn nhấn mạnh điều đó đó quý vị vậy thì mong sao quý phật tử tu phước nè tu phước mà cái loại thứ ba loại phước nghiệp của người tu tịnh độ trên phương diện thứ ba là hành phước phát bồ đề tâm tinh sâu nhân quả rồi cái gì nữa đọc tụng kinh điển đại thừa hàng ngày quý vị tụng kinh niệm phật rồi có người nói giờ tôi không à, biết chữ hoặc là già rồi không thấy đường tôi niệm phật được không được tụng kinh niệm phật rồi lại khuyến hóa người tu hành đi tới đâu quý vị khuyến khích giới thiệu Phật pháp khuyên người tu đi quý vị phước nhiều lắm thí dụ nha nếu mà cái người biết tu phước bố thí cúng dường mà không chịu khuyến quá người ta phát tâm bố thí cúng dường đời sau quý vị có phước giàu sang nhưng mà ít con ít cháu ít quyến thuộc còn nếu mà mình biết bố thí cúng dường mà đi tới đâu cũng khuyến quá tất cả mọi người thực hành theo lời Phật dạy tu học Phật pháp biết phát tâm bố thí cúng dường khuyến khích mọi người làm thiện làm phước thì quý vị đời sau được giàu sang mà lại quyến thuộc con cháu đầy đàn nhưng ở đây con muốn nói quý Phật tử tu cái phước nghiệp này để cầu sanh tịnh độ cho nên gọi là tịnh nghiệp tam phước ba thứ phước nghiệp mà tất cả mười phương ba đời chư Phật thực hành thì mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật được là nhờ tu ba thứ phước nghiệp này vậy thì qua cái phần mà cái phước nghiệp thứ ba là cái quan trọng bởi vì đây là cái phước đại thừa bởi vì đây là cái phước vô lậu thì quý Phật tử ngoài việc phát bồ đề tâm tinh sâu nhân quả thì quý vị thường đọc tụng kinh điển đại thừa nhờ tụng kinh mới hiểu được rõ lời phật dạy trong kinh như thế nào để ứng dụng hành trì và đi đến đâu cũng đem phật pháp giới thiệu ban tặng cho mọi người tặng băng đĩa kinh sách cho mọi người đọc tụng để lắng nghe để hiểu biết được đạo lý qua lời phật dạy để phát tâm tu học phật pháp công đức phước đức vô lượng vô biên luôn quý vị quý vị thực hành được điều này nè thì đời sống hiện tại của quý vị thanh tịnh an lạc mà ở đâu mọi người cũng quan nghênh chào đón mình hết tại vì mình có bồ đề quyến thuộc nha đi đến đâu mình cũng kết bồ đề quyến thuộc kết duyên đối với chúng sanh tu đi không có tiền đi đi xe không sao đâu tôi mướn xe đó các vị nào có tiền thì hùng phước với tôi trả tiền xe còn có bao nhiêu tôi bao tôi hầu hết miễn đi tới chùa tu đạo tràng tham dự khóa tu là tôi ủng hộ trợ duyên hết các vị phát tâm như vậy đi mình tu rồi mình còn rủ người khác tu hay nói một cách khác hú để kêu gọi người khác đồng tu với mình để tất cả cùng thăng hoa trên con đường giải thoát giác ngộ quý vị có cái cô phật tử đó cổ đến cổ than phiền cổ nói với con cổ mới nói cô ơi con phát tâm tu mà con bị quỷ nó phá con hoài bởi vì có nhiều khi con không dằn được không làm chủ được cái con con giận quá cái con chửi lại con chửi lại cái người ta nói con tu hú cái con mới nói gì nè cô ơi bộ cô nghĩ cái chữ tu hú đó là bộ nó xấu lắm sao không có xấu đâu về xấu tốt là do mình à phải không quý vị hai chữ tu hú đó bộ quý vị nghĩ nó xấu lắm sao nó không có xấu đâu Tại vì mình tốt cũng do mình mà xấu cũng do mình thôi Thì giờ thí dụ người ta nói cô tu huống đi Cái cô đừng có nghĩ theo cái kiểu xấu Mà cô nghĩ theo cái kiểu tốt tích cực đây người ta nói đúng quá Tại vì mình tu rồi mình hú người ta cùng tu theo Thì cái đó gọi là tu hú thì nó tốt Chứ đâu có xấu đâu, phải không quý vị? Đi ngang qua nói bà hai ơi bữa nay có đi chùa không? Tôi đi nè sẵn có xe nè bà hai có đi không tôi chở bà hai đi còn ờ, nếu không, nếu mà bà hai không đi á, để chút nữa tôi về tôi thỉnh băng đĩa kinh sách gì tôi đem tặng bà hai để bà hai nhà bà hai đọc tụng bà hai xem nha thì cái đó gọi gọi là khuyến hóa người tu hành đó quý vị nhưng mà có nhiều người á, thì không có khuyến hóa được bằng cái phương diện khẩu mà khuyến hóa người ta tu hành bằng phương diện tự thân tốt lắm nha quý vị mình sống một đời sống tốt đời đẹp đạo mình sống một đời sống đạo đức cho nên quý vị ở nơi đâu thì người ta nhìn vào tấm gương của mình là người ta kính phục chính vì cái sự mà kính phục đó kính trọng đó người ta tin tưởng đó cho nên người ta mới lấy mình làm gương để bắt chước theo thì dù mình chưa nói một lời nào để khuyến hóa người ta tu hành nhưng quý vị đã giáo hóa chúng sanh bằng bản thân thật sự chân thật tu hành của mình bằng đời sống đạo đức của chính mình đó là một bài thuyết pháp không lời đối với vị ơi vậy thì quý phật tử làm được không tại vì có nhiều người nói con không có thể khuyến quá người ta tu được bởi vì không có phương diện biện tài vô ngại cái miệng của mình không có thể nào giới thiệu phật pháp nói được nhưng mà bản thân quý vị có thể làm được lấy mình ra làm tấm gương sáng để cho mọi người soi noi theo đi quý vị sống một đời sống đạo đức ai làm như thế nào họ làm sai làm xấu làm dở họ sống như thế nào hãy để nhân quả phán xử ta là người biết tu học phật pháp thì luôn luôn lúc nào lấy lời phật dạy làm kim chỉ nam để soi sáng cho mình trên con đường từ bờ mê sang đến bến giác nếu tất cả quý phật tử muốn tu phước rất dễ dàng trong ba thứ phước nghiệp đó thế phước giới phước và hành phước thì thế phước là cái phước của thế gian cái phước báo của cõi người cõi trời người tu phước này sẽ hưởng được phước báo của cõi người cõi trời nó gồm có bốn phương diện con xin nhắc lại đó là hiếu dưỡng cha mẹ phụng thờ sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp rồi cái phước thứ hai đó là giới phước Người tu theo cái loại phước này chỉ cần giữ giới Thọ trì tâm quy giữ gìn năm giới Đừng cho khuyết phạm là đã có phước rồi đó quý vị Cái phước này được gọi là cái phước của nhị thừa Cái phước của tiểu thừa Tức là cái phước của hình văn duyên giác thừa Là tiểu thừa tự lợi nha còn cái phước nghiệp thứ ba đó là hành phước cái này gọi là cái phước đại thừa là người tu phước này tự mình lợi ích và còn đem lại sự lợi ích cho tha nhân đó là phát bồ đề tâm tinh sâu nhân quả đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyến hóa người tu hành con kính nguyện hồng ân tâm bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý phật tử đây y theo lời phật dạy trong kinh quán vô lượng thọ tu tập ba thứ phước nghiệp đó tu được loại phước nghiệp nào là quý vị có phước đó nếu mà tu loại phước nghiệp thứ nhất thế phước thì quý vị sẽ hưởng được cái phước báo hữu lậu của cõi người đời này và đời sau hoặc là cõi trời ở đời sau nhưng chúng ta không mong cầu cái phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau dù cho tu thế phước chúng ta vẫn hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ Hướng về mục tiêu cầu thành Phật để cứu độ chúng sanh cầu Phật trí đi nha quý vị rồi cái loại phước thứ hai đó là giới phước thì quý vị họ trì tâm quy giữ gìn năm giới không để cho khuyết phạm sống một đời sống đạo đức gương mẫu giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sống giữa trần lao sanh tử sống giữa cõi đời thế tục nhưng mà quý vị Dẫn tỏa hương thơm đạo đức khắp mọi nơi Hương thơm đức hạnh lan tỏa khắp mọi nơi Như lời Đức Phật đã chỉ dạy Hương của các loài hoa không thể bay ngược gió Chỉ hương người đức hạnh ngược gió vẫn bay xa Hương giới đức bay xa nhờ nghiêm trì tịnh giới Cho nên quý vị sống đời đạo đức Hương thơm đạo đức đó lan tỏa khắp muôn phương Sông thấu tận chư thiên và chính mùi hương thơm đức hạnh đó sẽ trang nghiêm được tự thân cho chính mình và trang nghiêm cho thế gian này đó loại phước nghiệp thứ ba là hành phước quý vị cần phải thực hiện bốn điều phát bồ đề tâm tin sâu nhân quả hàng ngày đọc tụng kinh điển đại thừa để hiểu thấu lời phật dạy lấy đó làm kim chỉ nam hướng dẫn cho chúng ta hành trì đúng chánh pháp không mê tín dị đoan rồi còn khuyến hóa người khác tu hành theo Phật Pháp mà nếu quý vị thực hiện được những điều đó thì đời sống hiện tại niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào phước huệ được trang nghiêm sở nguyện được tùy tâm và sở cầu được như ý nương nơi phước nghiệp đó là một thứ kho tàng phước lạc vô giá sẽ giúp cho quý vị trở thành một bậc đại gia đại gia ở đây không phải chỉ giàu tiền giàu bạc giàu về vật chất mà đại gia ở đây là một người giàu thật sự giàu đạo đức giàu trí tuệ giàu tình người giàu lòng nhân cái đó mới thật sự là giàu đó quý vị ơi và cái nghèo nàn đáng sợ nhất trên thế gian đó là nghèo đạo đức nghèo sự hiểu biết nghèo trí tuệ là cái nghèo nàn đáng sợ nhất mong sao quý phật tử thực hành theo lời phật dạy tu phước tạo phước để phước báo đó là một người bạn đồng hành là gia tài mà ta mang theo ngay trong hiện đời nhờ cái kho tàng phước lạc đó sẽ giúp cho quý vị được an vui hạnh phúc rồi mà nương nhờ vào cái gia tài phước lạc này sau khi thân hoại mạng chung thì quý vị có đầy đủ tiền công đức tiền phước đức đó mà mua vé máy bay trực chỉ tây phương tịnh độ quý vị kính chúc cho toàn thể quý phật tử luôn thực hành theo ba thước phước nghiệp mà đức phật chỉ dạy lấy đó để trang nghiêm tịnh độ ngài nhắm mắt xuôi tay quý huynh đệ chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trùng phùng ở nơi cảnh giới an lành nơi đây thân thanh tịnh tâm không vướng mắc mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan cho hay người ở lạc bang chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời luôn kính chúc quý vị được thành tựu sở nguyện bằng phương cách y pháp tu hành a di đà phật trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng hướng